vận hành hoàn toàn tự động sử dụng trên màn hình CNC à, cái này thì các bạn đây là một dòng máy với ờ, thương hiệu là Caster à, với ờ, công suất là 30W trên một đầu máy và mọi vận hành sử dụng chúng ta hãy lập trình trên cái bản điều khiển này và ngay sau đây thì em xin giới thiệu chi tiết cũng như tổng quan về máy cho anh chị các bạn có thể là được thấy rõ hơn à, với tổng chiều dài các máy này là 5m2 ờ, và chiều cao là 1m7 và chiều rộng nó là 1m2 ờ, thì với với thiết kế thân định rất là to và lớn rất là chắc chắn đảm bảo với vấn đề là tiết kiệm các bạn cắt thì nó sẽ không bị rung bị nắp và để mà vận hành cái máy này thì nó cũng rất là đơn giản anh chị và các bạn các bạn chỉ cần ờ, lập trình những bản điều khiển này thì chúng ta sẽ sử dụng được và ngay sau đây thì anh có thể là giới thiệu sơ qua một chút cho anh chị các bạn để về để sử dụng cái máy này đây là trên anh trước mắt anh chị bạn đây là đang là hai góc uh, ờ, 90 độ em sẽ chuyển sang góc 45 độ trong này để mà chuyển góc 45 độ trong anh chị các bạn hãy nhập là in 4 trong in 45 thì nó là 45 độ trong còn nếu như anh chị muốn chuyển góc 45 độ ngoài ta chuyển góc là ao à, gọi là 45 độ ngoài đó máy chuyển góc rất êm ái và nhẹ nhàng anh chị có thể là hoạt động riêng biệt từng đầu máy trái hoặc từng đầu máy phải đây là đang là chế độ là hoạt động cả hai đầu máy nếu anh chị muốn hoạt động đầu máy trái đầu máy phải chúng ta sẽ chuyển chuyển sang chế độ này chúng ta chuyển sang đến chế độ chế độ đầu trái đầu à, loay đó là vận hành đầu trái à, sau đó khi chúng ta đã vận hành chọn chế độ là đầu trái đầu phải để à, hoạt động chúng ta sẽ chọn kích thước ví dụ đây đang đang là 700 này nếu anh chị muốn à, sử dụng là dài hơn một mét chẳng hạn thì em sẽ nhập là 1000 này đó 1000 ấn enter sau đó anh chị hãy ờ, nhập là PV là nó sẽ tự động nó chạy ra đúng kích thước đó là 1.000 là 1 mét đó anh chị có thể thấy đúng là kích thước là 1 mét luôn sau đó để muốn vận hành cắt thì anh chị các bạn hãy ờ, khởi động motor đó. với công suất là 3 kW thì ờ, với lực của nó rất là khỏe và cái vòng tua rất là lớn thì sẽ đảm bảo cho anh chị cắt với những khối lượng công việc là cực kỳ lớn luôn tiếp theo nữa anh chị hay kẹp cái tông sau đó nó ấn cắt. đó hoàn toàn nắp sẽ tự động ờ, đi xuống trượt xuống và nữ sẽ hoạt động tắt hết hành trình ờ, sẽ đi và thu về và cái tông sẽ nhả ra cho anh chị các bạn đó máy chuyển góc cho này máy và nhẹ nhàng tiếp theo nữa anh chị là muốn ờ, chuyển góc hoạt động ở máy số 1 chúng ta hãy chọn trên chế độ này đó chúng ta sẽ ấn thì nó sẽ chuyển sang chế độ là đầu trái này và cũng như vậy anh chị sẽ khởi động motor này cho nó kẹp cái tông sau đó là cắt với hệ thống CNC này thì mọi cái vấn đề kích thước thì anh chị hoàn toàn nhập trên cái bảng hệ thống điều khiển à, màn hình CNC này màn hình LG này thì chúng ta sẽ vận hành con máy này rất là hiện đại à, tiếp theo nữa thì à, với hệ thống à, các cái tông kẹp đầu máy số 1 và đầu máy sai được thiết kế là ba cái tông kẹp ở đây đang còn thiếu một cái piston tông kẹp nữa anh em bọn em bên em thì chưa gắn vào và các hệ thống piston ờ, thì bên em rất là to piston là đúc piston đúc liền đấy piston bằng nhôm đúc liền sẽ đảm bảo cho anh chị các bạn là kẹp piston ơ kẹp cái cây phôi nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều cái độ bền của những cái piston ờ, gắn liền này piston liền này nó sẽ tốt hơn là những cái piston là các cái ti ti rời đó toàn bộ hệ thống dòng cao cấp bên em thì hoàn toàn sử dụng là piston là piston đúc liền này hết đó rất là hiện đại à, anh chị có thể thấy là mặt trước và mặt sau này toàn bộ hệ thống ờ, đầu đỡ, đỡ đầu máy sẽ bằng trên những bệ thép rất là dày Đấy, bệ thép rất là dày à, bệ thép hoàn toàn thép trắng thép à, nguyên khối không han gì, chống cong vinh để đảm bảo cho chúng ta là đỡ được đầu máy sẽ vận hành đều sự ổn định lâu dài sẽ tốt hơn rất là nhiều à, tiếp theo nữa là cái hệ thống để đảm bảo về vấn đề vấn đề độ chuẩn xác thì nhà máy ngoài vấn đề xếp các nục rác này ra thì nhà máy còn chốt cái định vị các cái điểm này chốt uh, cứng lại thì đảm bảo khi chúng ta chuyển góc vận hành thì nó sẽ không bị uh, nảy góc đó sẽ là đây là cái rất là quan trọng đây là về vấn đề là cơ khí của máy nếu anh chị mà làm về vấn đề cơ khí anh chị sẽ sẽ hiểu được những vấn đề này à, cả mặt trước mặt trước và mặt sau anh chị thấy không đỡ bằng những cái bệ thép rất là dày đây anh chị thấy rất là dày đảm bảo cho vấn đề máy móc nó sẽ cứng cáp và chắc chắn hơn rất là nhiều so với những dòng thông thường hiện nay đó cái khe rãnh lưỡi khe rãnh lưỡi anh chị có thể thấy rất là nhỏ thì sẽ giúp cho khi lưỡi đẩy ra hoạt động ra vào thì nó sẽ không tạo ra cái lượng gió nhiều thì khi chúng ta cắt những cái đề dây nhỏ nó sẽ không hút vào xuyên sẽ không quấn cái đề dc vào làm hỏng me hay gãy lưỡi và hai cái đầm đầu máy sẽ được thiết kế là mang trượt đề dc với độ nghiêng rất là lớn thì ờ, khi chúng ta cắt thì đề xe sẽ tự động trượt xuống và đi ra ngoài sẽ rất là an toàn đó à, anh chị có thể thấy này máy sẽ được tích hợp đó là hai cái kim chỉ thước này có hệ thống đèn chiếu sáng này anh chị vào bàn làm việc vào ban đêm chúng ta sẽ nhìn thấy kích thước rất dễ dàng hơn toàn bộ thân bệ bằng uh, sắt hộp anh chị bạn sắt hộp chạy dọc thân máy tạo nên cái khung rất là chắc chắn đó tôn thép rất là dày và bên em đang sử dụng màu uh, là đó là màu xanh ngọc lục bảo đây là một màu độc quyền của công ty cổ phần công ty cổ phần xuất khẩu phát Factor Việt Nam bên em đó nó tạo nên cái cái ờ, sự ờ, chắc chắn và sự cứng cáp hơn cho con máy rất là nhiều đó các cái thân bệ thân chân của máy bên em thì là thiết kế là bốn chân bốn đế và tám chân toàn bộ hệ sử dụng hệ thống đường chân nó là chân bằng à, inox hết đấy rất là sáng bóng không bị han gì và nó sẽ cứng cáp giữa, à, tạo nên cái độ bền của máy rất là nhiều đó à, trên mỗi vật à, với con máy à, F99 CNC này thì công suất trên mỗi đầu máy của nó là 3 kW và hai đầu máy đó là 6 kW và với hệ thống motor đó là vỏ nhôm sẽ tạo ra cái vấn đề là sẽ giúp để đảm bảo cho vấn đề là nó sẽ tản tỏa nhiệt tốt hơn sẽ an toàn hơn so với vấn đề là vỏ gang trên hiện trường hiện nay đó và tiếp theo nữa thì ờ, anh chị và các bạn có thể thấy này hệ thống ờ, thước sẽ được ờ, nẹp ở bên trong trong một cái cái nẹp nhôm này sẽ bảo vệ thước sẽ không bị han dỉ hay là cũng không bị chảy xước khi chúng ta hoạt động lâu dài độ bền của nó rất là cao đường dây đường dây bên em là có dây ti 42 đấy đặc nằm bền với thân máy không có đảm bảo khi di chuyển đầu máy số 2 nó sẽ an toàn không bị cong vênh đường dây đây là hệ thống đường dây rất là hiện đại Và tiếp theo nữa thì anh chị các bạn có thể thấy với thiết kế hệ thống khác biệt hoàn toàn so với dòng dòng thông thường hiện nay cái khoảng cách có hai đường dây anh chị các bạn ạ à. hãy chị anh bạn hãy để ý này khoảng cách giữa hai đường dây nó rất là lớn nó tạo nên cái ờ, khung sườn chắc chắn thứ hai nữa là sẽ đảm bảo cái độ đầm hơn cho để cho con máy hoạt động khi chúng ta vận hành cắt nó sẽ không bị rung không bị nấc và anh chị có thể thấy trên mỗi một đường dây mỗi một đường bên dưới mỗi một đường dây chạy dọc hai thân máy bên em sẽ có những cái miếng thép rất là dày đó anh chị thấy miếng thép rất là dày để kê trên cái đường dây này đó những dòng thông thường hiện nay á thì người ta gắn cái thức cái đường dây này trực tiếp vào cái thân máy thì nó sẽ không đảm bảo bên em thì là trên hai thân máy sẽ dọc đường dây này sẽ gắn những cái miếng thép thêm một miếng miếng thép nữa rất là dày như này thì khi gắn vào xong bắt đầu người ta sẽ phay phay bằng đi sẽ đảm bảo cho đầu máy cắt sẽ không bị biêng đấy rất là cân cái độ cân bằng của nó rất là tốt đảm bảo chắc chắn hơn rất là nhiều à, và tiếp theo nữa thì ờ, với dòng máy CNC này thì anh chị có thể thấy này hệ thống dây xích bên em thì sử dụng toàn bằng dây uh, xích chịu lực đảm bảo không bị cong gập gãy gập cái uh, dây hơi này chúng ta hoạt động vận hành nó dễ dễ dàng hơn nó sẽ an toàn và độ bền cao hơn và hệ thống uh, đây là hệ thống chuyển gốc của một đẩy di chuyển đầu máy của một của máy đối với mà đầu máy sang hai khi anh chị này kích thước thì máy sẽ tự động là motor này sẽ chạy trên đường dây này đó trên cái đường dây này thì máy sẽ tự động đẩy đầu máy đi lại qua motor này hệ thống piston chuyển góc rất là to anh chị bạn ạ rất to to như bắp đùi luôn đó sẽ đảm bảo khi đẩy góc chuyển góc nó sẽ khỏe hơn nó sẽ an toàn hơn chắc chắn hơn rất là nhiều hoàn toàn những dòng cao cấp bên em sử dụng đó là piston bằng nhôm và piston đúc liền này hết anh chị bạn nhé piston đúc liền không giống những dòng rẻ tiền thì nó sẽ là piston các cái ti này ti rời sẽ không đảm bảo cho chúng ta vận hành sườn sâu ngàn lâu ngày đấy kể cả piston là đẩy uh, ờ, nắp chụp lên xuống bên em cũng đều là sử dụng piston đúc nghiền hết hay là các piston là đẩy lưỡi ra vào cũng vậy bên em đều là sử dụng piston đúc nghiền một piston uh, ờ, khí và một piston dầu luôn luôn có hai piston để trong ờ, đẩy lưỡi ra vào nó sẽ đảm bảo an toàn thứ hai nữa là đẩy lưỡi ra vào nó sẽ trơn tru hơn nó sẽ mượt hơn nó không bị giật và khi chúng ta hoạt động lâu ngày á, trên bốn cái vòng bi nó hay bị khô thì để mà giải quyết vấn đề đó thì bên em đã thiết kế cải tiền mới hơn đó là có hệ thống bơm dầu trực tiếp vào bốn cái vòng bi bốn cái ổ đường à, và ổ đường dây đường dây bên trong này anh chị bạn ạ đường dây bên trong này ổ bi để đảm bảo si đẩy nước ra vào là sẽ trơn tru hơn không bị giật và hệ thống bên em thì đẩy nước ra vào dẫn hướng bằng dây vuông CNC đây là một hệ thống đường dây nó rất là cao cấp đây anh chị bạn có thể thấy giống như thế này đấy các đường dây à, vuông CNC này thì sử dụng trong những dòng máy CNC thì có nên là đảm bảo về vấn đề độ tính ổn định lâu dài độ bền nó sẽ cao hơn là những dòng ngay e tròn à, như thông thường hiện nay à, với thiết kế đầu máy số 1 và mặt mặt trước và mặt sau ấy, anh chị thấy cả đầu một đầu hai luôn sẽ có những cái bệ thép rất là dày như thế này đỡ đầu máy sẽ tốt hơn sẽ đảm bảo cho vấn đề là máy móc sẽ cứng cáp chắc chắn và ổn định lâu dài hơn rất là nhiều và các cái bệ à, các cái bệ đỡ đầu đầu máy này các cái bệ đỡ đầu máy anh chị bạn ạ đấy rất là dày gang đúc hết anh chị bạn và các cái lỗ như này á thì nhà máy sẽ tiện bằng CNC đó cho nên là cái vấn đề độ chuẩn xác của nó sẽ cao hơn rất là nhiều đó chuẩn xác hơn rất là nhiều đó và tiếp theo nữa cái sự cải tiến nữa thì đó là hệ thống à, bình dầu anh chị có thể thấy hệ thống bình dầu như thế này thì bên em thì màu trong thì chúng ta sẽ có thể kiểm soát được cái lượng dầu lượng dầu nằm mát khi còn nhiều hay ít để chúng ta có thể châm thêm vào và hệ thống à, bầu nọc này đó hệ thống bầu nọc này nó sẽ có hai hệ thống nọc nhất là bộ nọc ở bên à, nắp chụp cái nắp thì tiếp theo nữa là trên mỗi cái đầu dây á thì mỗi cái đầu dây này chúng ta sẽ có một cái đầu nọc nữa sẽ an toàn nó sẽ không bao giờ no về vấn đề bị tắc cái đường à, dây dây dẫn dầu phun dầu làm mát để nó bảo vệ cho cái hệ thống nội cắt của chúng ta sẽ an toàn hơn sẽ chắc chắn hơn nó sẽ độ bền của nó sẽ cao hơn rất là nhiều đó vâng đây là tổng quan của đầu máy số 2 với hai hai tông này sẽ nằm gọn bên trong đầu máy nó sẽ giảm đi cái ờ, diện tích cho chúng ta anh chị làm việc sẽ gọn gàng hơn chắc chắn hơn rất là nhiều và tiếp theo nữa anh chị các bạn có thể là tham quan một chút về hệ thống tủ điện dạ vâng đây là toàn bộ hệ thống tủ điện của bên em với ờ, con máy CNC này thì anh chị có thể thấy là hệ thống tủ điện nó rất rất là hiện đại toàn bộ những hệ thống thiết bị thiết bị cơ khí như các vật tư của cái con máy này nó hoàn toàn sử dụng những à, dòng thiết bị cao cấp trên thế giới như là hãng à, Chin này đó đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới luôn à, cái dòng này thì Xin à, là sẽ góp có rất là nhiều cái bộ phận mới đó là các bộ chuyển đổi nguồn này các cục chống độc pha này các bộ điều khiển này đấy hay là cái đầu não đây là gọi là gọi là đầu não để điều khiển có nhận lệnh khi chúng ta vẫn nhập trên số liệu trên màn hình sau đó về đây nó sẽ nhận cái cái lệnh đó và nó điều khiển toàn bộ hệ thống uh, vận hành của máy và có cái át tổng này hai cục hút ơ hai cục uh, ờ, khởi từ này đấy và các cái cầu chì này các lơ ne lơ ne này để sẽ vận hành và điều khiển cho lưỡi cắt này cho đầu máy này và các cái vấn đề là trong con máy đó và bên em sẽ tách biệt riêng cho cái hệ thống điện và hệ thống hơi nó khác biệt nhau đó tách biệt riêng luôn để đảm bảo hệ thống hơi và hệ thống điện nó sẽ không ảnh hưởng đến nhau sẽ rất là gọn gàng toàn bộ dây điện bên em đều là dây đào bọc dây nới hết anh chị các bạn nhá dây à, bằng đồng đó dây bằng đồng sẽ đảm bảo về vấn đề tính ổn định và sẽ chắc chắn hơn rất nhiều sẽ không bị han gì hay là cũng không bị hở điện đó sẽ đảm bảo về tính an toàn và tiếp theo nữa thì à, anh chị có thể thấy này trên à, cái hai cái thân của máy á, hai cái thân tủ điện ấy, sẽ thiết kế đó là hai cái quạt làm mát để điều hòa điều hòa toàn bộ cái nhiệt độ bên trong này để đảm bảo lúc nào cái ừ, trong tủ điện này nhiệt độ của nó cũng ổn định và giúp cho hệ thống điện đó bên này nó sẽ hoạt động uh, ổn định hơn và chân chu hơn đó, nó sẽ không bị nóng đó đây là trên ờ, đầu bên ờ, trái bên phải đều có hai hệ thống quạt thông gió hết anh chị bạn ạ và thông gió điều hòa anh chị các bạn nhé để đảm bảo hệ thống điện này rất an toàn đó à, và tiếp theo nữa thì uh, bên em sử dụng cái hệ thống cốc lọc khí này đấy một hệ thống rất là nổi tiếng trên thế giới anh chị các bạn ạ đây hệ thống uh, hãng uh, tí là đi này đây là đi này đấy một thương hiệu rất là nổi tiếng để đảm bảo khi uh, nó sẽ lọc các cái vấn đề là nước ở các cái bình hơi á khi chúng ta vận hành nó sẽ tạo ra cái lượng hơi có cái lượng nước thì nó lọc nó không đi vào bên trong các bê tông để đảm bảo làm hư hại bê tông cho nên là cái này nó rất an toàn rất là quan trọng anh chị bạn nhé Đấy, anh chị các bạn hãy để ý này đó và vừa rồi thì ờ, vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu tổng quan về con máy cắt nước mai đầu CNC này cho anh chị các bạn và sau đây em sẽ vận hành và cắt trực tiếp anh các bạn có thể là được thấy vâng với hai cái tông kẹp và hệ thống cái tông bằng uh, rất là to cái tông đúc liền như này thì nó kẹp phôi tơi phôi rất là chắc chắn anh chị bạn nhé sau khi chúng ta vận hành và kẹp cái tông xong rồi chúng ta sẽ ấn tắt khi ờ, chúng ta cắt xong thì ờ, để cái đề c nó sẽ tự động trượt xuống và đi ra ngoài như các bạn thấy này đề c khi cắt xong sẽ tự động trượt xuống và đi ra ngoài rất an toàn đó vâng dạ vâng đây là mặt cắt của máy mặt cắt của của máy vừa rồi sản phẩm chúng ta cắt ra đây là sản phẩm mà chưa có dầu làm mát khi anh chị các bạn cắt chúng ta sẽ ờ, bơm dầu làm mát vào sẽ đảm bảo không bị bao viêng không bị nổ nhôm hay móc nhôm nên sẽ bảo hành cho anh chị về vấn đề là lưỡi cắt nếu như mà anh chưa cắt còn bị đổ nhôm hay mốt nhôm bên sẽ đổi trả cho anh chị một cặp lưỡi mới hoàn toàn đó sản phẩm đây là nhôm nhập khẩu Quảng Đông chính hãng dày 2 đi 2 Vâng vừa rồi ờ, ngoài ra thì công ty ờ, bên thì có hai địa chỉ kho ngoài Bắc thì đó là bến xe Nghĩa Hà Đông Hà Nội Và trong miền Nam thì đó là 621 San Lộ Hà Nội à, Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh anh chị nào có nhu cầu đầu tư hay là cũng tham khảo về những dòng máy làm cửa nhôm và nhựa thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại của bên trên màn hình và liên hệ với em Khải 0963 296 116 0869 296 838 thì ờ, ngoài ra bên em cung cấp tất cả những cái dòng máy khác như máy cắt nhôm hai đầu 05 06 08 09 hay là máy 500 những dòng máy phay đố đột dập eo góc máy khoan khóa đột dập thủy lực hay là máy bình hơi và các cái phụ kiện của máy à, mọi nhu cầu anh chị hãy à, liên hệ trực tiếp với điện thoại được số điện thoại bên phía bên trên màn hình à, anh chị hãy đứng ấn đăng ký kênh và chia sẻ để được theo dõi thêm những nhiều video mới hơn một lần nữa xin à, chân thành cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm và ủng hộ sử dụng máy làm cầu nhôm cầu nhựa của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam xin cảm ơn ạ